đây hôm nay mình à, lại tiếp tục à, gửi chim cho anh em đây hôm nay là ngày à, hôm nay là ngày 21 tháng 1 2018 nhé mình chuyển rất là nhiều người Đồng Nai Sài Gòn Bến Tre rồi Phú Thọ Thái Nguyên mình chuyển nhiều nơi ừ, thì đây là con chim mà hôm vừa rồi mình quay cho anh Linh Sài Gòn xem nhưng anh ấy không lấy nên là mình để cho anh Trung ở Sài ở anh Trung ở Đồng Nai con này cũng của anh Trung luôn con này thì hôm qua mới bấy vẫn còn chưa ăn cám ăn gì cả nhưng mà anh ấy bảo mình gửi luôn thì hôm nay mình sẽ gửi luôn để anh ấy về anh ấy tự vào cám đây con này là con rộng rộng chuông bộ đẹp ngày hôm qua đây màu dựng đứng này xuống đi đây bộ rất là đẹp đây bây giờ mình sẽ gửi cho anh em mà anh em mua chim với mình thì à, phải chuyển tiền trước mình mới chuyển chim nha chứ à, mình không à, nhận tiền qua xe đâu đây anh em xem này không thu này không thu nhá không thu nhá đây nó cũng không thu đâu hết đâu đâu cũng không thu hết này đây cũng không thu nhá đây là đây cũng không thu không thu không phải là mình không lấy tiền người ta đâu mà là mình nhận qua tài khoản này anh em ạ chứ nhiều anh em bảo chuyển khoản thì lại sợ thì cái đấy mình cũng chịu thôi còn anh em mua chim thì à, đừng à, có nhắn tin cho mình nhá đừng có nhắn tin hay nháy máy nhá mình à, sẽ không trả lời với cả không gọi điện lại cho anh em đâu nên là anh đừng nháy máy mất thời gian mua được con chim vài trăm vài triệu thì phải gọi được cú điện thoại chứ đúng không rồi ok mình sẽ gửi con này đóng hộp cho anh Trung trước đi anh ấy rất là kỹ tính nên là phải làm cho anh ấy cẩn thận một tí anh chúng bắt hai con nên là mình sẽ gửi cái hộp nhá đây sẽ gửi hộp giấy thôi nhưng mà hộp hai lớp mình làm hai lớp nên là kể cả nước ra thì cũng không chết được chim đâu không không bao giờ rách hộp được anh em bảo mình à, chuyển cái hộp nhỏ thế có sợ chim chết không hay là chim sống không thì nếu mà chết hay là sống thì mình à, đền nhá mình đền hoàn trả luôn không phải lo nhá nếu mà đi dọc đường anh em không phải lo nhá Đó quá không biết sao chưa quá nó to thế mà không không biết sao con anh Trung nhá Anh Trung đồng nai anh ấy rất là kịp tính phải làm thật là cẩn thận anh ấy Đây con chim hôm qua chưa ăn cám mình đang ờ, vào cám đây Đây chuối vẫn còn trên này nhá Con là giọng chuông của ngày 20 à, tháng 1 2018 Hôm qua Đấy, hôm qua mình bấy được là chuyển anh ấy luôn Anh Trung ở Đồng Nai nhá thật sự là mua chim ờ, mua bán với người mua bán với người đồng nai rất là thoải mái họ rất là phóng thoáng <laughs> rất là thoáng mua bán rất là nhanh nào đi đồng nai nào cứ đây khách ở đồng nai gọi là vui anh em ạ khách đồng nai rất là tuyệt vời rồi ok nha lấy cái này về chắn để chim đỡ ra đấy ok nha đi vào này ra dạ. ok nhá chim đi đồng nai ok nhá à, dán cái chúng người nhận qua đi làm việc làm để bến tre đây, chim rất là đẹp không biết biến che đâu 亲爱的。 khách bảo mình quay clip gửi thì mình mới quay nhá chứ không mình không quay đâu thường thường mình uh, gửi Hà Nội uh, Thái Nguyên các thứ miền Bắc mình không quay đâu nhá nên là gửi Sài Gòn anh em đòi hỏi quay thì mình mới quay thôi đây mình làm cái này để ờ, đi đường nhà xe hộ tiện cho nước ấy mở lên là cho chứ không bịt như đầu bên này thì không cho được ok Nhà Phú Yên з а г л я mất băng dính này không ạ gửi cho anh uh, Biên ở Phú Thọ anh này cũng rất là kỹ tính này đấy màu rất là đẹp nhé này thì chuyển hộp giấy thôi nhưng mà đuổi sang đây cho nó dễ thôi để tạm lại đi Thì nó dán sau vậy Hết băng vâng, dính anh các bạn Đây con đi Thái Nguyên, con này hơi nhát nên là hơi sức đầu. không sao. Thái Nguyên. Về nha anh em. Đây, chưa có băng dính thì bây giờ mình đi mua xong về dán đây Chào anh em nhá Anh em mua chim thì à, ủng hộ mình nhá. Anh em cứ gọi điện cho mình đi không nhắn tin nhá nhắn tin mình ờ, không ờ, không trả lời đâu rồi ok cảm ơn anh em nha rồi ok mình ờ, vừa đi mua băng dính về đây mình dán lại hai con lấy mình cho dán cho anh em nhé anh em mua chim với mình thì không bao giờ sợ là mình chuyển à, không đúng chim đâu clip nào thì chim đấy không bao giờ có chuyện là một clip mình à, bán hai lần con chim nha anh em không bao giờ có chuyện đấy không bao giờ có chuyện clip mà bán hai lần anh em yên tâm nha tính mình à, con người mình không phải như vậy rồi anh em có những anh em hỏi mình những con chim hay ấy, thì mình có giữ lại nuôi không có đổi chim mông mình không bao giờ đổi bởi vì à, mình à, không bao giờ nuôi má đỏ anh em ạ mình nuôi má trắng thôi nên là con má đỏ nó trị giá bây giờ trị giá cho là 2 triệu đi anh em chuyển cho mình 2 triệu rồi bảo mình nuôi mình à, cũng không nuôi đấy mình à, không thích má đỏ mà nên là anh em có cho tiền mình rồi bắt mình nuôi thì mình cũng không nuôi cái con má đỏ mà nó chơi hay ấy. nên là anh em không phải lo nhá không phải lo là mình à, giữ lại cái con chim hay để mà nuôi đâu giữ lại để làm gì mình chỉ chơi ma trắng thôi ma trắng lên thì mới đi mồi được ma đỏ lên đi mồi vất vả lắm anh em ạ không đơn giản đâu nên là anh em yên tâm chim thì à, không bao giờ có chuyện là một clip bán hai lần nhá không bao giờ có chuyện đấy ok ừ, cảm ơn anh em à, đã xem video của mình nhá